Rồi, cắt cắt đi chín thế rồi đánh thế thôi nhưng mà Người. chưa chưa gọi là thắng thua nhiều đâu mất thôi mà ông cho thắng thua một hai triệu thôi cái sao nhà sao nấu nát gì không sao nữa ôi cái bài cũ đẹp toát tư góc bảy là ai xin thì nhắc lên nhá thế quá không bảy à bảy đấy át bốn bảy đã át thôi bảy bằng đâu át chịu rồi át là phải tát hai thôi đây rồi đây rồi đây chú đấy. cứu chú kiểu phòng toàn bộ may may may mình nhớ có hai mua rất may mình nhớ có hai rồi quy cát ba rồi thật thì đùa đấy nhanh quy cát thì ai chơi nữa tao đỡ được chặt hai cốc 6 hết nhà này bay bay ạ à? cụ mình vẫn bay như thường em mình át bằng đầu nãy có hai có hai thì mình cũng đỡ được mấy triệu mấy lá chín á à. ô mất ôi này à. ông này đi được hai ná còn <laughs> còn nặng hơn là bị đúng ừ nhé xanh nhất còn hay đỏ đấy chứ anh nhất đây rồi đây rồi cá hỏi năng chịu rồi có cứ đánh thôi đôi ba thôi đi vào đôi không cháy rồi chín chịu chịu rồi chịu rồi cọc 4 k triệu k thì hai triệu bốn năm sáu bảy này triệu đôi gì để ăn tiền bán Ok thì chào toàn thể anh em thì hôm nay giới thiệu anh em sản phẩm là bài lá anh em nhé thì trong thời gian qua là mình không làm được những cái sản phẩm mới về bài lá anh em nữa thì là mình quảng cáo xong đĩa nhiều quá thế nên là hôm nay có một số anh em hỏi đấy hỏi về những vấn đề bài lá thì là hôm nay tôi sẽ làm cho anh em xem một cái video về bài lá hai dòng này là hai dòng cao cấp anh em nhé Qua nhiều anh em hỏi tại sao anh không quảng cáo những cái đồ giá trị nó thấp hơn nhưng mà thật sự là như này này nhà chúng tôi cũng muốn là quảng cáo những cái đấy nhưng mà sợ khi mà anh em mua về đó anh em lại không đảm bảo cái mức độ là nó chuẩn xác cho anh em thì này anh em lại bảo là chúng tôi là bán những cái đồ nó nó không chuẩn anh em được không thế nên là tôi chỉ muốn là quảng cáo những cái dòng cao cấp này nó khả năng là giá nó có chênh lệch nhau nhưng mà nó không chênh lệch nhiều anh hiểu không còn một khi mà mình đã chơi rồi thì gọi là những cái đồng này đồng tiền anh em bỏ ra này nó không đáng giá là bao nhiêu cả đấy nó chỉ hơn giá trị của nhau hơn nhau vài đồng thôi đấy thì bây giờ tôi test cho anh em xem bây giờ là tôi sẽ là đang đánh liêng anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em xem một vài ván và giới thiệu cho anh em hai dòng này dùng sản phẩm bên tôi mà còn thua thì tôi đền một gấp đôi anh em hiểu không nếu mà cứ đến cơ quan cơ cơ sở của tôi đây nếu mà chúng tôi khi anh em mua hàng chúng tôi sẽ viết cho anh em một cái phiếu bảo hành và phiếu bảo hành đấy phiếu bảo hành đấy anh em khi anh em cầm cái phiếu bảo hành đấy thì là anh em sử dụng dòng này và tất cả những cái đồ bên tôi nếu anh em sử dụng mà có lỗi gì bảo hành tất cả mọi mặt về 6 tháng anh em nhé đây khi anh em mua hàng chúng tôi sẽ cho anh em một cái phiếu đây gọi là người ta gọi là phiếu giảm giá và phiếu bảo hành anh em nhé mọi thứ là chi tiết của anh em sẽ được ghi vào đây và khi anh em sản phẩm bên tôi có lỗi gì anh em chỉ cần gọi điện trực tiếp vào số điện thoại này và báo là ngày hôm nay ngày hôm kia anh em chưa chẳng hạn đấy là có sử dụng sản phẩm ở bên tôi và bây giờ nó bị lỗi đổi mới cho anh em 100% anh em hiểu chưa đổi trả 100% luôn nếu mà sản phẩm bị lỗi đấy thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em ván nữa rồi tôi sẽ sang dòng iPhone X để cho anh em kiểm tra là hai cái dòng cao cấp này mức độ của nó lên đến bao nhiêu phần trăm anh em nhé máy bao bảy này anh em này đùa dòng này nó là dòng dòng cao cấp nhất rồi nên là anh em có chia đến 100 ván thì nó cũng như vậy thôi anh nhớ đấy thì bây giờ là tôi sẽ chuyển sang dòng iPhone X cho anh em xem bật lên hoàn toàn bình thường anh em chưa bật lên hoàn toàn bình thường và anh em nhìn mẫu mô hình của nó này mô hình của nó này đẹp luôn anh em hiểu không mô hình cực kỳ đẹp luôn nhìn này không chê vào đâu được nhưng nó còn đẹp hơn cả điện thoại bình thường anh em hiểu chưa nó còn đẹp hơn cả điện thoại bình thường này tắt đĩa vẫn bình thường ở đây là tôi sẽ test cho anh em xem cái dòng iPhone X này máy bao hai anh em nhé bây giờ là hiện tại là dòng này tôi đang đeo tai nghe anh em chưa đeo tai nghe thế đâm là là anh em sẽ không nghe cái gì đấy vâng thì đây là anh em xem đi ạ đấy thì hôm nay là tiện đây thì tôi cũng cũng cũng là có anh em hỏi mà là có anh em một số người là hỏi mà là bây giờ là là là iPhone X nhà mình có không ở Anh hoặc iPhone 11 nhà mình có không thì thực tế với anh em này những anh em ở ngoài nước ngoài này anh em ở ngoài nước ngoài mà hôm nay mà có nói chuyện với tôi bảo là sao anh không làm video bài lá thì đây anh em nhá anh em ơi thì đây là sản phẩm này là sản phẩm bài lá đây thì đây là bài Nhật này anh em này đây là bài Hàn Quốc này đấy bài nào anh em tôi cũng có thế nên những cái vấn đề anh em hỏi đây là hôm nay tôi sẽ tiện video đây tôi sẽ nói luôn cho một số anh em ngày hôm nay có hỏi anh em nhớ đấy thì iPhone X của anh em đây